Chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo khoác đơn giản cho bé như thế này Đối với mẫu áo này thì phần cổ mình có làm cổ thuyền đứng ha Và thân áo thì mình cũng có làm cài nút để cho bé dễ dàng mặc vào hơn nè Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho người lớn hoặc là trẻ nhỏ cũng được để làm được mẫu này thì ở đây nguyên liệu mình sử dụng là len miêu cốt tông của 125g Sợi len của mình là mác S và chữ đỏ ha. Độ dày của sợi len tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Kim móc thì mình dùng kim 4.0 mm. Những bạn nào mà không có mẫu kim này thì các bạn có thể sử dụng đầu kim mà các bạn có so sánh với sợi len. Khi đưa đầu kim vào so sánh với sợi len thì đầu kim của mình nó sẽ có cái độ dày gấp đôi so với sợi len là được ha. Mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm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 ví dụ như hai cái đường gạch là hai bên xương sườn ha thì các bạn sẽ móc cho mình cái xích ngang bằng với cái phần à, cổ này và có thể rộng hơn một chút xíu từ hai bên xương sườn đi qua ở đây mình sẽ lấy ví dụ là một chú nhồi bông nè thì các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên ngang bằng với phần cổ đối với những size lớn hoặc size nhỏ các bạn đều móc như vậy hết ha ở đây mình sẽ móc lên 8 mũi khi đã có được 8 mũi xích rồi nè ta đưa cái sợi à, xích đầu tiên này ngang qua phần cổ thì nó sẽ có cái chiều dài bằng với cái phần cổ nè hoặc là rộng hơn một chút xíu và khi mình đã ổn định được cái xích đầu tiên này rồi các bạn sẽ lấy cho mình cái xích đầu tiên này nhân cho 4 thì 4 mũi này tức là 4 cạnh nè cạnh thân trước cạnh bên vai cạnh thân sau bên vai còn lại nó sẽ là 4 cạnh ta sẽ lấy cái số xích này nhân cho 4 rồi ha phần cổ áo của mình nó sẽ tạo ra được bốn góc tức là cái góc từ bên vai với cái phần thân trước và thân sau thì các bạn sẽ lấy tổng số mũi xích mà các bạn vừa có được tiếp tục cộng thêm 4 ha đây ở đây mình có một cái mô hình nè thì 4 mũi tức là bốn cái góc mà mình tạo với phần vai so với cái phần thân trước và sau ha thì khi gặp lại cái phần ờ, cổ áo nó sẽ được cái họa tiết như thế này nếu mà các bạn làm cài nút thì có một cạnh thân trước các bạn sẽ chia đôi cho mình tức là mỗi cạnh nó sẽ là một nửa để mình tạo ra phần cài nút ha và lưu ý cho mình ở hai cạnh phần thân trước nè những bạn nào mà móc áo cài nút thì các bạn sẽ cộng cho mình thêm mỗi bên là một mũi thì như vậy là thân trước của mình nó sẽ nhiều hơn hai mũi móc so với phần thân sau khi mà mình là mặc vào á cái phần thân trước của mình nó dư ra hai mũi nè thì hai mũi này nó sẽ chồng lên nhau nó sẽ tạo cho mình cái khoảng để mình có thể may và cài nút vào ha đây thì có được cái phần cổ áo này khi mình quàng vào thân người nè thân sau phần vai nè phần vai còn lại và thân trước ha choàng qua nè thì phần thân trước nó dư hai mũi nó sẽ giúp mình có cái diện tích để mình à, may nút vào bên nè thì như vậy là mình sẽ có được một cái cổ áo thuyền như thế này khi mình tạo góc ha gặp lại mình sẽ có được phần cổ áo như thế này đối với size mà mình hướng dẫn thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 62 mũi móc xích ha 4 5 6 7 8 9 10 sau khi các bạn đã có cho mình được 62 mũi móc xích nó đã vừa với phần cổ rồi thì tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích nữa. 1 2 và 3. Sau đó đâm kim vào chân xích thứ 62, móc vào đó một mũi kép đơn. Tiếp tục móc cho mình 7 chân kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn ha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 khi đã có được 8 mũi kép đơn liên tiếp với nhau rồi thì tiếp tục mình sẽ tạo một góc ở chân thứ chín thì cái góc cổ của mình nó là cổ thuyền nên các bạn sẽ tạo cho mình ở chân thứ chín này 3 mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba ta sẽ tạo ra được một góc đầu tiên ha tiếp tục 14 chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình 14 chân này mỗi chân là một mũi kép đơn ta sẽ có 14 mũi kép đơn liên tiếp ha kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai sau khi hoàn tất được 14 mũi kép đơn thì chân kế tiếp sẽ tạo một góc móc 3 mũi kép đơn vào chân móc này 1 2 và 3 ta có được góc thứ hai và đây sẽ là cạnh của phần vai hả cạnh ngắn là thân trước nè cạnh này là phần vai gập xuống mình sẽ tạo được một góc như thế này thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình cái cạnh thân sau cạnh thân sau cũng có số mũi móc bằng với cạnh bên vai thì các bạn cũng móc cho mình 14 chân liên tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn hoàn tất được 14 mũi kép đơn ở thân sau rồi tiếp tục tạo một góc ở chân kế tiếp móc 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì ta sẽ hoàn tất được phần thân sau ha tiếp tục là phần vai thì phần vai cũng là 14 mũi kép đơn vào 14 chân liên tiếp tương tự như cái vai bên này ha móc cho mình 14 chân mỗi chân là một mũi kép đơn Như vậy là ta hoàn tất được cạnh vai còn lại. Tiếp tục tạo góc thứ tư 3 mũi kép đơn vào chân móc này lúc này sẽ còn lại 8 chân móc cuối cùng thì 8 chân móc này các bạn cũng móc mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến hết ha và cái cạnh này nó sẽ có số mũi móc bằng với cái cạnh thân trước mà mình móc ban đầu á 8 mũi mỗi chân ha Như vậy là ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên, tạo ra được 4 góc. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích khi các bạn gặp cái phần ờ, cổ áo lại nè khi móc bốn cái góc là ba mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè thì ta sẽ tạo ra được một cái phần cổ nó hơi thuyền như thế này đây thì mô hình của mình nó hơi thuyền như thế này ha nó khác với cái mẫu cổ vuông mà mình hướng dẫn ở clip trước cổ vuông nó sẽ tạo ra hai cái góc vuông khi mình gặp đôi cái phần ờ, cổ lại còn cổ thuyền thì nó sẽ hơi chích qua một bên so với cái phần vai ha tiếp tục ở hàng móc thứ hai khi lên hai xích rồi thì ta quay ngược đầu móc lại lúc này mình sẽ thấy các cái chân móc đều nè các bạn sẽ móc mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc đây là chân đầu tiên ha tiếp tục chân móc thứ hai và móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến 3 mũi kép đơn mà mình móc vào cùng chân móc tạo cái góc ở đây nha mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc đây sẽ là cái góc đầu tiên ha ba mũi kép đơn được móc vào cùng một chân móc đây ta có ba mũi nè móc vào cùng một chân móc thì đây là mũi thứ nhất mũi thứ hai và mũi thứ ba thì ba mũi này các bạn sẽ móc cho mình ở cái chân nằm chính giữa này tạo một góc chân đầu tiên và chân cuối cùng thì mỗi chân là một mũi kép đơn ha đây chân đầu tiên của góc nè móc vào một mũi kép đơn chân thứ hai là chân nằm chính giữa ta sẽ móc vào đó ba mũi kép đơn cùng một chân móc để mình tạo góc đầu tiên cho cái hàng thứ hai này mũi kép đơn thứ hai vào cùng chân móc ha và mũi kép đơn thứ ba có được một góc rồi chân cuối cùng của cái cụm ở phía dưới á móc vào một mũi kép đơn ta sẽ có được góc đầu tiên của hàng thứ hai các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn và móc cho mình đến góc kế tiếp khi các bạn đã móc cho mình được các cái mũi kép đơn đến góc thứ hai thì cũng làm tương tự như góc đầu tiên nè ta cũng có 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc thì chân đầu tiên và chân cuối cùng mỗi chân là một mũi kép đơn chỉ có cái chân nằm chính giữa này mình thêm thôi ha đây mũi đầu tiên là một mũi kép đơn nè mũi nằm ở chính giữa móc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc ta có được góc thứ hai của hàng thứ hai các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và cũng tạo ra hai góc còn lại tương tự như vậy ha sau khi mình đã hoàn tất được hàng móc thứ hai cũng tạo ra bốn góc thì tiếp tục hàng thứ ba móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng thứ ba này thì cũng làm tương tự giống như hàng phía trên tức là mỗi chân làm một mũi kép đơn móc cho đến cái góc đầu tiên mà mình gặp nè ba mũi kép đơn cùng một chân móc đến góc rồi thì tương tự như cái hàng phía trên các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc nằm chính giữa và móc vào chân chính giữa này ba mũi kép đơn cùng chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha chân nằm chính giữa nè móc 3 mũi kép đơn ta có được góc đầu tiên cho hàng thứ ba móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc nữa cho đến khi mình gặp đôi cái phần cổ áo lại ta sẽ có được một cái form cổ áo hơi thuyền như thế này nè đây các bạn móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như các cái hàng mà mình vừa móc và ta sẽ móc cho đến khi cái bề ngang từ cái góc bên này cho đến cái góc bên này nó sẽ bằng bề ngang phần ngực của size mà các bạn móc thì cái số đo chiều ngang này nè từ cái phần cổ cho đến phần nách mình có để ở phần mô tả các bạn có thể nhắc vào phần mô tả để tham khảo cái phần size này ha và mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi đạt được cái bề ngang của phần ngực là được ở đây mình đã móc lên tổng cộng được 8 hàng móc nè và ta đều tăng size tương tự như các cái hàng móc bên trên ha lúc này khi mình gặp cái phần cổ áo lại và đo ở hai góc bên này thì bề ngang của cái phần thân áo này nó đã bằng ngang ngực của bé rồi các bạn có thể móc cho mình cái bề ngang này rộng hơn cái phần ngực của bé tầm khoảng 1 cho đến 2 cm thì khi mà mình chiết nách nó sẽ dễ dàng hơn ha bây giờ mình sẽ tiếp tục nối và chiết nách lại ha khi đã móc lên hai mũi móc xích rồi các bạn tiếp tục quay ngược đầu móc lại cho mình ở hàng móc chiếc nách thì các chân móc đầu tiên mình sẽ làm tương tự như cái hàng bên trên tức là mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cái góc đầu tiên mà mình gặp sau khi đã móc được cạnh thân trước đầu tiên rồi thì tiếp tục đến cái góc mà các bạn gặp đầu tiên nè ba mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì cái chân đầu tiên các bạn cũng móc một mũi kép đơn vào chân đầu tiên chân móc thứ hai là chân nằm chính giữa các bạn sẽ móc hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là ta hoàn tất được cạnh thân trước đầu tiên nè từ đây móc lên hai mũi móc xích thì hai mũi móc xích này nó sẽ là cái độ rộng ở bên hông tức là phần dưới nách ha các bạn có thể thêm cho mình nhiều mũi hơn đối với những size lớn hơn và cái kích thước này nó sẽ nằm trong tầm khoảng 2 cho đến 8 cm là vừa đẹp ha và sau khi đã có được hai mũi xích rồi các bạn tiếp tục nối cho mình di chuyển kim qua cái góc thứ hai mà mình gặp thì đến cái góc thứ hai này nè các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân của mũi kép đơn nằm chính giữa ba mũi cùng chân móc ha thì cái chân nằm chính giữa móc cho mình vào đó hai mũi kép đơn bỏ qua chân đầu tiên nè móc vào đây hai mũi kép đơn như vậy là mình sẽ có được một cái khoảng để mình có thể luồn cánh tay vào và cái xích này nè cái xích mà mình tạo ở đây nó sẽ giúp mình à, mặc vào để cảm thấy thoải mái hơn ha các chân móc còn lại thì làm tương tự mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc đây sẽ là phần thân sau nè móc tương tự cho đến góc tiếp theo thì đến cái góc tiếp theo này các bạn cũng làm tương tự cho mình tức là cái chân đầu tiên mình móc một mũi kép đơn chân thứ hai là chân nằm chính giữa móc hai mũi kép đơn từ đây móc lên hai mũi móc xích tương tự như cái phần nách đầu tiên mà mình tạo nè cũng móc cho mình thêm hai mũi xích ha sau đó mình sẽ di chuyển kim đến cái góc tiếp theo là góc cuối cùng và cũng bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân nằm chính giữa hai mũi kép đơn cung chân móc ta cũng tạo ra được khoảng trống nách thứ hai các chân còn lại thì móc đều cho đến hết mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Như vậy là ta hoàn tất được hàng nối nách đầu tiên. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Khi các bạn để cái phần thân áo nằm lại nè, thì cái khoảng nằm chính giữa này nó sẽ là cái độ rộng của cái phần ngực ha các bạn có thể móc rộng hơn so với phần ngực của bé để có thể thoải mái hơn nè còn đây là phần cánh tay phần ngực độ rộng này nè các bạn có thể canh chỉnh nhiều mũi xích hơn ha như vậy là mình hoàn tất được phần thân trên của áo rồi tiếp tục các cái hàng móc thân dưới nè từ cái hàng móc này trở đi các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc đây cũng là chân đầu tiên ha mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi các bạn móc đều như vậy đến hai mũi xích mà mình chiết nách ở đây thì hai mũi này các bạn cũng móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn tức là các cái chân móc này mình sẽ không thêm mũi nữa nha ta cứ móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến hết hàng tương tự như cái phần nách bên này cũng vậy móc đều cho đến cuối hàng khi đã móc được đến cuối hàng rồi tiếp tục móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại các hàng móc tiếp theo thì mình cũng móc đều tương tự như hàng móc mà mình vừa móc số mũi móc nó sẽ không thay đổi và ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái chiều cao từ cái phần vai cho đến cái hàng mà mình thêm cuối cùng nó bằng từ cái phần vai cho đến phần tân hông của bé là được ha như vậy là mình vừa hoàn tất được cái phần thân áo với cái chiều dài gần bằng đến phần thân hông của bé rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại tạo cái phần bo ở bên dưới lái áo cũng như là cái phần cổ áo bên trên thì bây giờ mình sẽ móc cái phần cổ áo trước đâm kim vào chân móc đầu tiên của phần cổ áo nè đưa sợi len ra phía sau kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích khi móc có những cái sợi len thừa các bạn giấu vào trong mũi móc luôn ha để khi mình cắt len không phải giấu len nhiều sau đó lần lượt di chuyển kim đến các cái chân móc và mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì phần cổ áo này mình sẽ tạo mũi móc đơn nhé. chân thứ ba cũng tương tự móc một mũi móc đơn vào chân thứ ba nè giấu các sợi len thừa vào trong mũi móc chân kế tiếp cũng vậy ha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc sau khi đã hoàn tất được một hàng mũi móc đơn rồi các bạn tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng thứ hai cũng tương tự như hàng đầu tiên mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân đầu tiên một mũi móc đơn tiếp tục hơn các chân móc còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn sau đó sẽ móc cho mình thêm khoảng tầm 2 cho đến 3 hàng móc nữa và ta sẽ sử dụng mũi móc đơn để móc cho phần cổ áo các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi phần cổ áo nó có được cái chiều cao mà các bạn mong muốn là được ha ở đây mình đã móc tổng cộng là ba hàng mũi móc đơn cho phần cổ áo nó đã có được một cái độ rộng như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ móc lên một mũi móc xích sau đó kéo và cắt len giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ta sẽ có được một phần cổ áo có độ cao như thế này những size lớn thì các bạn có thể tăng cho mình thêm nhiều hàng móc hơn ha bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo cái phần bo ở phần lai áo các bạn sẽ xác định cho mình đâu là mặt phải của sản phẩm ta có thể chọn một mặt tùy thích nè sau đó từ cái mặt phải này các bạn sẽ tạo cho mình các cái đường gân ở cái phần bo áo bắt đầu từ chân đầu tiên của cái phần lai áo phía dưới trước nè thì các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên là một mũi kép đơn được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi chân thứ hai mình sẽ tạo đường gân các bạn sẽ móc cho mình một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc này thì thay vì mình móc vào chân móc các bạn sẽ bỏ qua chân móc và mình móc vào cái thân chân móc của mũi móc đó đâm kim từ dưới lên trên nè vào cái thân chân móc này hả mình sẽ đưa thân chân móc này lên trên kim sau đó móc vào đây một mũi kép đơn ta sẽ tạo ra được một mũi ngoặt ngoài có cái đường gân nổi lên nè được một mũi ngoặt ngoài rồi thì chân kế tiếp ta sẽ móc vào chân móc một mũi kép đơn xen kẽ là một mũi ngoặt ngoài được móc vào thân chân móc kế tiếp đưa cái thân chân móc này lên trên kim nè sau đó móc vào đây một mũi kép đơn tiếp tục làm một mũi kép đơn vào chân móc xen kẽ làm một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc kế tiếp thì mình sẽ có được các cái đường gân nổi lên như thế này ha nó sẽ tạo điểm nhấn cho cái phần bo áo và ta sẽ móc xen kẽ tương tự cho đến cuối hàng sau khi các bạn đã móc cho mình được đến cuối hàng tạo cái đường gân cho cái phần bo áo rồi thì mình sẽ viền lại ở cái phần cài nút móc lên một mũi móc xích móc vào chân móc mà mình móc mũi kép đơn cuối cùng đó một mũi móc đơn để ý ở cái phần lai mà mình cài áo nè nó khác với các cái hàng móc mà mình móc thân tức là mình không có cái chân móc cố định nó sẽ có thân chân móc sau đó là chân móc và thân chân móc ha thì lúc này mình sẽ móc vào các cái chân móc chứ không móc vào thân chân móc nha đây vào các cái chân móc như thế này thì các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân là hai mũi móc đơn nè vào chân móc nha móc đơn đầu tiên và móc đơn thứ hai tiếp tục di chuyển kim cho đến chân móc thứ hai không móc vào thân chân móc nha móc vào chân móc này nè hai mũi móc đơn cùng một chân móc tiếp tục chân kế bên cũng vậy ha hai mũi móc đơn như vậy là ta viền được cái phần à, cài nút nè các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình cho đến cuối hàng móc thì mình sẽ có được cái phần viền hoàn chỉnh hơn ha không móc vào thân chân móc mà ta chỉ móc vào chân móc thôi ha mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc là được khi đã móc được đến cuối hàng đến cái phần cổ mà có ba hàng móc mũi đơn nè để cho cái phần cổ của mình nó có điểm nhấn hơn á thì khi móc đến cái hàng móc mà ta móc hàng mũi móc đơn đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên nó một mũi dời sau đó mình sẽ quay đầu móc và mình móc vào các cái chân móc mà mình móc hàng đốc đơn đầu tiên á mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời vào đó để mình giúp cho cái phần cổ nó được cứng cáp hơn ha vào các cái chân móc mà mình móc hàng mũi móc đơn đầu tiên nha cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi dời như vậy là nó sẽ giúp cho cái phần cổ áo của mình nó được cứng hơn nè nó đứng form hơn ha móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng đến cái phần lai áo tiếp theo tức là cái phần cài nút á thì các bạn cũng làm tương tự giống như cái phần ờ, đầu tiên mà mình tạo nè móc lên một xích sau đó đâm kim lần lượt vào các cái chân móc chứ không móc vào thân chân móc ha và mỗi chân mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc sau khi đã viền lại được cái phần lai cài nút thì tiếp tục đến cái phần bo áo phía dưới móc vào cái chân móc của cái mũi kép đơn đầu tiên ở hàng này một mũi móc đơn từ đây móc lên một xích thì cái phần bo áo này mình sẽ tiếp tục tạo cái đường gân cho nó dài ra hơn nè chân đầu tiên mà mình móc là cái chân mà mình móc mũi kép đơn vào chân móc thì ta sẽ móc vào đó một mũi kép đơn vào cái chân móc này chân móc tiếp theo là chân của mũi ngoặt ngoài ha thì cái mũi ngoặt ngoài này các bạn tiếp tục móc cho mình vào thân chân móc này một mũi ngoặt ngoài đưa thân chân móc lên kim sau đó móc vào đây một mũi kép đơn ta sẽ được một mũi ngoặt ngoài ha như vậy là đường gân của mình nó sẽ kéo dài ra hơn nè móc tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng xen kẽ một mũi kép đơn vào chân của mũi móc phía dưới và một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc mặt ngoài bên trên sau khi đã hoàn tất được cái hàng móc ở phần bo áo tạo cái đường gân nó dài ra hơn rồi nè thì tiếp tục là đến cái phần à, mình tạo cài nút móc lên một xích và chân cuối cùng đó cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp là chân mình móc mũi kép đơn cuối cùng đó ha móc vào một mũi móc đơn và từ đây tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân móc lúc này mình đã có được chân móc rồi thì mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đây ta sẽ có được hàng mũi đơn thứ hai cho phần cài nút móc cho mình cho đến hàng mũi đơn cuối cùng của phần cổ áo nè tức là cái hàng mà ta móc mũi đơn của hàng cuối cùng đó nha khi các bạn móc thì nó sẽ đến cái chân móc này nè hàng mũi đơn đầu tiên nè chân của hàng mũi đơn đầu tiên đến chân của hàng mũi móc đơn thứ hai thì móc vào một mũi dời thì chân móc này là cái chân móc mà ta móc hàng mũi móc đơn cuối cùng của cái phần cổ áo nè thì các bạn sẽ móc cho mình ở cái hàng này mỗi chân là một mũi dời ha bỏ qua một hàng phía dưới nè móc vào cái chân sát cuối mỗi chân là một mũi dời ta cũng có được một cái đường gân cho cái phần cổ áo móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó cái phần thân bên này mình sẽ tạo khoảng trống để cài nút hàng mũi dời thứ hai này nó cũng giúp cho cái phần cổ áo của mình được cứng cáp hơn ha và nó đã có được cái độ cao cho cái phần cổ như thế này rồi thì tiếp tục ở cái phần thân cài nút nè móc lên một xích và đâm kim vào chân của mũi móc đơn kế bên móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn như vậy là ta viền lại được ở cái phần cổ áo ha di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn ở cái hàng đầu tiên mà mình viền á chân đầu tiên một mũi móc đơn nè từ chân móc thứ hai sẽ tạo khoảng trống để cài nút thì tùy vào kích thước nút mà các bạn sử dụng ha mình dùng nút 1,5 cm nên mình sẽ móc lên hai mũi xích sau đó ta sẽ bỏ qua hai chân móc ở phía dưới và các bạn móc cho mình vào chân thứ ba một mũi móc đơn ta có được khoảng trống đầu tiên để cài nút vào nè từ khoảng trống thứ nhất cho đến khoảng trống thứ hai cài nút thì tùy vào cái khoảng cách mà các bạn thích ha nếu mà các bạn thích cho cái nút của mình nó được xét á, thì các bạn có thể lên cho mình tầm khoảng 5 mũi còn nếu mà muốn thưa á, thì có thể lên tầm khoảng 8 cho đến 10 mũi thì khi mình đã chốt được một mũi móc đơn để kết thúc cái khoảng trống đầu tiên rồi móc tiếp cho mình 7 chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn thì ta sẽ có 8 mũi móc đơn liên tiếp với nhau móc đơn thứ ba nè móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ 8 như vậy là mình có được khoảng cách là 8 mũi móc đơn ha từ 8 mũi móc đơn này sẽ tạo khoảng trống tiếp theo các bạn cũng móc cho mình lên hai xích tương tự như cái khoảng trống đầu tiên và ta cũng bỏ qua hai chân phía dưới móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn như vậy là hai khoảng trống của mình nó sẽ cách nhau tầm khoảng 8 mũi móc ha khoảng cách này các bạn cũng có thể điều chỉnh cho mình tùy vào sở thích của mỗi người ha và mình sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng mỗi khoảng trống cây nút nó sẽ cách nhau là 8 mũi móc đơn ha móc đơn thứ ba nè móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8 được 8 mũi móc đơn rồi thì tạo một khoảng trống lên hai xích và bỏ qua hai chân phía dưới móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết hàng ha sau khi tạo khoảng trống đến cuối hàng thì chân cuối cùng móc một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích tiếp tục ở phần bo áo mình sẽ tiến hành tạo thêm một hàng móc để cho cái đường gân của mình nó được kéo dài hơn ha cái phần bo nó sẽ được rộng hơn thì mình cũng làm xen kẽ một mũi kép đơn vào chân móc và một mũi kép đơn được móc vào thân chân móc để tạo ra một mũi mặt ngoài nè đưa thân chân móc lên kim ha móc một mũi kép đơn sau đó móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc phần góc thì móc một đơn một xích và một đơn sau đó tiếp tục móc các cái mũi móc đơn cho đến cái phần cổ áo khi đã hoàn tất được hàng mũi đơn thứ hai cho cái phần lai cài nút rồi nè đến cái phần cổ áo bên trên thì các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân móc cuối cùng của cái phần cổ áo luôn sau đó đâm kim vào chân cuối cùng đó móc một mũi dời lúc này mình sẽ tiến hành tạo thêm một hàng mũi dời cho cái phần cổ áo và cái hàng mũi dời này được móc vào các cái chân móc của hàng mũi đơn cuối cùng nha ta sẽ móc các cái mũi dời để cố định được lại cái phần cổ áo cho phần cổ áo của mình được cứng cáp hơn nó sẽ có cái độ dày giúp phần cổ áo của mình nó được cứng và chắc hơn nè móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng móc luôn ha ta sẽ dùng mũi dời và móc mỗi chân là một mũi dời và mỗi chân móc như vậy là mình đã hoàn tất được ba hàng mũi dời cho phần cổ áo của mình ha tiếp tục nè đến cuối hàng thì móc lên một mũi móc xích sau đó lần lượt đâm kim vào các chân móc của phần cổ áo mỗi chân là một mũi móc đơn đâm cho mình vào các chân móc tương ứng ha móc cho đến cái khoảng trống đầu tiên mà mình gặp nè ở cái khoảng trống mà các bạn gặp đầu tiên cái khoảng trống cài nút á thì ở đây mình gây nên hai xích hai xích này các bạn sẽ móc cho mình vào luôn khoảng trống ha móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn được hai mũi móc đơn nó sẽ giúp cho cái khoảng trống của mình nó được lộ rõ hơn nè sau đó tiếp tục chân kế bên một mũi móc đơn và làm tương tự cho mình cho đến cuối ha mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cái khoảng trống này nè các bạn sẽ móc luôn cho mình vào khoảng trống chứ mình không móc vào chân móc ha giúp cho cái phần khoảng trống của mình nó được lộ rõ hơn móc tương tự cho đến cuối hàng sau đó phần bo áo các bạn sẽ viền cho mình một hàng mũi đơn để cố định lại được phần bo áo nha đây nè khoảng trống cài nút mình sẽ móc luôn vào khoảng trống hai mũi móc đơn tương đương với hai mũi xích ha sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân còn lại và khi các bạn đã viền lại được toàn bộ phần thân áo mình gặp cái phần thân áo lại nè thì cái phần cổ của mình nó sẽ tạo ra được cái họa tiết cổ thuyền cũng như là tạo cái độ cứng cáp cho phần cổ ha và ta cũng đã hình thành được cái khoảng trống để mình may nút cũng như là cài nút nè phần tay thì mình có móc sẵn một cái cánh tay như thế này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái cánh tay này và giúp cho cái phần cánh tay của mình nó có cái độ giảm mũi để ôm sát được với cái phần cổ tay ha ta sẽ tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi len dài để thành một nút điểm đầu tiên cần đâm kim đó là cái phần nách mà mình chia hai mũi xích ha vì ở dưới cái phần nách này nè nó không có chân móc mà nó có chèn thêm cái thân chân móc thì cái thân chân móc này mình sẽ giúp bo lại để cái phần này nó không có bị hở đâm kim cho mình vào cái góc bên trên trước nè sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên hai mũi xích ta sẽ tiến hành chụm mũi của cái thân chân móc này với cái mũi kế bên lại thành một chân ha thì cách chụm mũi như sau các bạn sẽ tiến hành lấy len lên trên kim sau đó đâm kim vào cái thân chân móc này kéo len qua chân móc có 3 mũi trên kim nè kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len và các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình móc mũi kép đơn đó nha là cái chân móc phía dưới này nè móc cho mình kéo len qua chân móc được 4 sợi nè kéo qua hai chân trên kim sau đó kéo len qua ba chân trên kim như vậy là mình đã chụm lại được cái thân chân móc với cái mũi móc phía dưới thành một mũi ha di chuyển kim đến hai cái mũi xích thì hai mũi xích này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn tiếp tục mình sẽ tiến hành chụm mũi ở cái thân chân móc này thì các bạn cũng lấy len cho mình sau đó đâm kim vào cái chân móc mình móc cái mũi kép đơn cuối cùng đó ha là cái chân móc phía dưới nè kéo len và kéo qua hai chân tiếp tục lấy len và đâm kim vào thân chân móc vào thân chân móc nha chứ đừng có móc vào chân móc nữa kéo qua hai chân sau đó kéo qua ba chân trên kim ta cũng chụm lại được thân chân móc với cái chân móc kia thành một mũi ha sau đó tiếp tục di chuyển kim đến cái chân móc mà mình móc cái mũi kép đơn đó nè và cái chân móc của cái mũi kế bên cũng chụm chân ha đây chân móc kế bên nè là cái chân móc mình bắt đầu móc đều kéo qua ba chân ta sẽ có được cái phần chụm mũi ở nách nè giúp cho phần nách của mình nó không có bị hở lúc này các cái chân móc bên trên nó đã có được cái chân móc cố định rồi thì mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng ha sau khi móc đến cuối hàng rồi thì đâm kim vào cái chân của cái mũi mà mình chụm đầu tiên á móc vào đó một mũi giờ để ta kết thúc vòng sau đó móc lên hai mũi xích ta sẽ có được hàng đầu tiên của phần cánh tay thì cái độ rộng này khi các bạn móc đều cho các cái hàng móc tiếp theo nó sẽ hơi bị rộng quá ha để giúp cho cái phần cánh tay của mình nó có cái độ bo lại từ nách đi xuống ta sẽ tiến hành giảm mũi thì cách giảm như sau hàng thứ hai của phần cánh tay nè thì để giảm mũi thay vì các bạn móc cho mình vào chân đầu tiên thì chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc hàng phía dưới để giảm mũi thì các bạn sẽ không móc cho mình vào chân đầu tiên mà ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên di chuyển kim đến chân thứ hai móc một mũi kép đơn vào chân thứ hai các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng thì ở đây mình đã giảm lại được một mũi đầu tiên rồi nè các bạn sẽ móc tiếp các chân móc còn lại ha mỗi chân làm một mũi kép đơn móc đến cuối hàng rồi thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời để mình kết thúc vòng sau đó móc lên hai xích các hàng móc kế tiếp thì mình sẽ xen kẽ nha tức là một hàng mình giảm mũi và một hàng mình không giảm mũi thì hàng mình giảm mũi ta bỏ qua chân đầu tiên còn hàng không giảm mũi thì cứ móc đều hàng này là hàng không giảm mũi nè thì chân đầu tiên móc vào luôn chân đầu tiên một mũi kép đơn tiếp tục tương tự cho các chân móc còn lại ha mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn sau đó móc tương tự cho đến cuối hàng và tiếp tục thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa một hàng giảm và một hàng không giảm hàng giảm thì không móc vào chân đầu tiên còn hàng không giảm thì móc vào chân đầu tiên nhé đây là cánh tay đầu tiên mà mình móc nè xen kẽ hàng giảm và không giảm giảm và không giảm ha và cái số lượng hàng móc này nó sẽ dựa vào cái số lượng hàng móc của cái phần thân áo hàng móc thân áo mình móc bao nhiêu hàng từ phần nách đi xuống thì phần cánh tay các bạn có thể móc cho mình bằng hoặc là ít hơn 1 đến 2 hàng móc ha và cũng để tạo điểm nhấn cho phần bo cổ tay thì mình cũng có móc cái họa tiết nè xen kẽ giống như cái phần bo áo mũi mặt và mũi kép đơn xen kẽ với nhau để tạo cái đường gân ha và kết thúc cái phần cổ tay này móc cho mình một hàng mũi đơn để mình cố định lại được mũi móc ta hoàn tất được phần cánh tay ôm sát vào cổ tay nè thì khi đã hoàn tất được hai cánh tay cũng như là viền lại toàn bộ cái phần bo thân áo thì các bạn tiếp tục may cho mình các cái hạt nút tương đương với các cái khoảng trống mà mình tạo đây hạt nút mình khâu vào như thế này ha thì khoảng trống mà mình tạo nè các bạn sẽ tiến hành cài vào cái phần cổ của mình nó cũng có cái độ hở ha giúp bé khi mặc vào nó không có bị quá khích ở cái phần cổ nè mình có trang trí thêm một cái mặt heo ở phía trước thân áo hoặc là các bạn cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết khác nhau cho phần thân áo của mình thêm xinh xắn hơn ha và cũng có thể tăng giảm size để phù hợp cho người lớn hoặc trẻ nhỏ chúc các bạn thành công